ở trong nhóm uh, anh em chúng tôi cũng đã chơi đến tận 7 cái mã của Real Madrid Đấy, hai cái mã kèo chính đấy là Real ờ, chấp 1.5 cũng như là cái tài 2.75 thì chúng ta chiến thắng được hai mã kèo này này, đúng không? Đấy, tiếp đến đấy là hiệp 1 à, sang hiệp 2. Sang hiệp 2 lại đẩy tiếp cho anh em cái mã Real chấp 1 cũng như là cái tài đấy 3.5 và Real chấp 0.25 thì anh em chúng ta cũng đã chiến thắng tiếp những cái mã kèo mà uh, anh em chúng tôi đã đẩy cho mọi người trong nhóm anh em chúng ta cùng chơi tổng kết thì ngày hôm qua chúng ta chỉ mất có hai cái mã góc hai cái mã phụ thôi nhưng mà húp đến tận 5 cái mã chính đúng không đấy húp full 5 cái mã chính thì một lần nữa là chúc mừng tất cả những anh em trong nhóm ngày hôm qua chúng ta cũng đã chiến thắng rực rỡ với những cái mã kèo mà anh em chúng tôi đã đẩy cho anh em nhé à, ờ, như mình cũng nói rồi việc anh em à, liên hệ với mình thì à, anh em muốn vào nhóm thì anh em cứ đạt cái điều kiện thì à, anh em mới vào nhóm để cùng tham gia cũng như là ngồi uh, chung mâm với tất cả bếp thủ ở trong nhóm của mình nhé và đặc biệt đấy là những anh em nào mà đã đủ điều kiện vào trong nhóm rồi thì uh, để tăng cái uy tín của mình thì mình cũng bảo hiểm bảo hiểm vốn cho anh em để anh em có thể tự tin anh em uh, chơi được chưa anh em uh, bảo hiểm vốn là gì anh em chơi theo kèo ở trong nhóm anh em thua kèo nào mình đền cho anh em kèo đấy đấy thế là hợp lý đúng không anh em à, ngày hôm nay thì à, dạng sáng ngày mai chứ ngày hôm nay thì cũng à, hết à, những cái lượt trận của các giải đấu lớn rồi và dạng sáng ngày mai ở à, 1 giờ 45 sẽ còn một trận đấu ở La Liga, một trận đấu ở Serie A nữa. Đấy. Trận đấu ở Serie A diễn ra vào lúc 1 giờ 45 giữa Empoli và AS Roma anh em à, trận đấu thuộc vòng 6 Serie A. Trận đấu này thì AS Roma sẽ lên à, đi làm khách trên sân của Empoli nhé. So sánh một chút à, cũng như là kiểm tra về cái mặt lực lượng đi. Đội chủ nhà Empoli trận đấu này họ sẽ thiếu vắng à, bốn à, cầu thủ. Đấy là Tonelli này, Ebuhi và Bazanji, Decho. Còn về bên phía của đội khách Roma thì họ à, thiếu vắng đấy là Daboe, uh, ờ, Vainaldum, Gian Iolo, uh, Sarawi và Kumpala. Đấy. Uh, tuy nhiên thì uh, với đội hình hiện tại của Roma mình nghĩ là cũng uh, gọi là đây là cũng là một đội hình tối ưu cũng như là một đội hình gần như là mạnh nhất rồi khi mà uh, trong kỳ chuyển nhượng vừa rồi thì họ đã chiêu mộ được uh, Paulo Dybala từ uh, lão bà Juventus anh em. Hiện tại thì uh, sau uh, 6 vòng đấu thì à, 5 à, vòng đấu chứ xin lỗi anh em 5 vòng đấu thì AS Roma họ có tổng cộng đấy là 10 điểm cũng như là có 3 chiến thắng và một trận thua ở cái vòng 4 à, và vòng 5 đấy là trận thua trước Uninese với tỷ số là 4-0 <clears throat> à, tưởng chừng như là có một cái khởi đầu như mơ cũng như là một khởi đầu tốt ở trong mùa giải này năm nay khi mà họ đang bất bại ở 4 vòng đầu tiên thì bất ngờ xảy ra ở vòng thứ 5 khi mà họ thua Udinese với tỷ số là 4-0. Còn về phía của Empoli uh, họ cũng đã hiện tại thì họ đang xếp thứ 16 và chưa có một trận thắng nào anh em. Uh, một trận thua đầu tiên của mùa giải cũng như là sau đấy là 4 trận hòa liên tiếp. Hiện tại thì họ mới chỉ có 4 điểm thôi. À, về mặt hiệu số thì ờ, mình nghĩ là cũng ờ, không có ai nhỉnh hơn đội nào cả khi mà sau 5 vòng đấu thì AS Roma ghi được 6 bàn thắng. Mình nghĩ đây là một cái chỉ số hiệu suất ghi bàn khá là tệ so với cái hàng công hiện tại của AS Roma anh em khi mà có Abraham này cũng như là Paulo Dybala và Pellegrini. Đấy. À, chưa kể rằng là AS Roma còn có những uh, tiền đạo khá là hay nữa Tuy nhiên thì ở trong năm vòng đấu thì họ chỉ mới ghi có 6 bàn thắng và cái hàng thủ thì lại để thủng lưới đến tận 5 bàn Trung bình là mỗi trận một bàn uh, Hàng thủ của AS Roma hiện tại thì đang chơi đội hình 3 người với uh, trung tâm hàng ngự đấy là Smalling uh, Hai bên cánh là Mancini và Ipanet Còn về bên phía của Empoli à, 5 vòng đấu họ ghi ờ, tổng cộng 4 bàn cũng như là cũng để thủng lưới 5 bàn. Đây cũng là một hiệu suất cũng như là cái hàng phòng thủ của họ cũng ờ, ờ, đánh mình đánh giá là ngang ngửa so với AS Roma thôi. Đúng không? À, 5 trận mỗi trận thua một bàn ngang ngửa với Ironman chỉ có là cái về mặt trận tấn công thì họ thua một chút xíu với AS Roma thôi. Tuy nhiên thì trận đấu này mình tin chắc rằng AS Roma vẫn muốn lấy lại cũng như là có một cú hích tinh thần khi mà sau trận thua với Udinese thì họ cũng đã bị à, đả động à, đến cái mặt phong độ khi mà đi à, làm khách cũng như là thi đấu ở cái giải cúp C2 Europa League thì họ cũng là để thua Rajek với tỷ số là 2-1. Đấy. Nhìn qua một chút về kèo nhá. À, Hiện tại thì à, đội khách Aeroma đang có cái kèo handicap chấp Empoli đấy là 0.75. Cũng như hiện tại là cái tài 2.5 anh em. À, mình nghĩ đây cũng là à, với cái mặt phong độ hiện tại thì chúng ta không nên à, quá tự tin cũng như là đi cái kèo chấp ngay từ đầu. Đúng không? À, đặc biệt là với những cái giải đấu ở Italia. Tuy nhiên thì còn những cái mã kèo khác như là cái mã kèo góc này cũng như là mã kèo thẻ thì anh em chúng ta cũng có thể đầu tư được à, hiện tại thì cái mã kèo à, thẻ ấy, đang là tài 5 cũng như là chấp thẻ em Empoli chấp Aroma là 0.25 anh em và cái góc hiện tại thì là AS Roma đang chấp uh, góc đấy là 1.75 cũng như là tài 10 và tài 4.5 à, đây vẫn là một à, cái gọi là uh, tổng góc mặc định ở Syria cũng như là hầu hết uh, tất cả các trận đấu ở châu Âu. Uh, vì vậy nên là chắc chắn là khi nào mà vào trận thì mình sẽ chơi hai cái mã kèo góc uh, trên dưới cả trận cũng như là hiệp 1 này cũng như là tài thẻ anh em nhé. Còn cái kèo chấp thì có thể mình sẽ gợi ý cho anh em đi ngay từ đầu cũng được. À, hiện tại với cái kèo mã kèo chính ấy, à, mã kèo chính à, tài 2.5 này và mình nghĩ trận đấu này thì uh, chắc là sẽ là một trận đấu sẽ nhiều bàn thắng thôi khi mà AS vẫn đang khát bàn thắng cũng như là cần giải tỏa về cái mặt phong độ cũng như là tinh thần thi đấu anh em. Khi mà hai trận đấu liên tiếp vừa rồi ở trên mọi mặt trận thì AS đã để thua rồi. Mình sẽ nốt lại cho anh em nhé. Cái kèo mà mình sẽ gợi ý cho anh em đi uh, trong trận đấu này. Đấy là cái tài 2.5 này, FT cũng như là chấp thẻ anh em kèo chấp thẻ chúng ta sẽ đi uh, Empoli uh, ờ, 0.25 cả trận anh em nhé đấy cũng như là cái chấp góc chấp góc Roma với mã đấy là 1.75 anh em cả trận đây sẽ là ba cái mã kèo mình sẽ gợi ý cho anh em để anh em chúng ta có thể đi ngay từ đầu còn những anh em nào thật sự muốn uh, kiếm cơm gạo hàng ngày cũng như là muốn đi đường dài với mình thì anh em cứ trực tiếp liên hệ với mình qua Zalo cũng như là Telegram thì mình sẽ cho anh em vào trong nhóm để anh em chúng ta cùng giao lưu bếp thủ cũng như là nhận được những cái mã kèo sát sườn nhất khi mà trận đấu diễn ra anh em chúng tôi nhận định cũng như là biết được cái đội hình à, chính thức xuất phát thì bắt đầu khi đấy thì những bet thủ ở trong nhóm mới bắt đầu đẩy kèo cho anh em chơi nhé còn bây giờ thì à, một lần nữa xin chúc mừng tất cả những anh em trong nhóm ngày hôm qua chúng ta cũng đã chiến thắng rực rỡ với hai cái trận đấu đấy là Real cũng như là AS Monaco và Olympic Lyon rồi à, chúc anh em một à, à, ngày thứ hai đầu tuần thật là rực rỡ với những cái mã kèo mà anh em cho chúng ta chơi và hẹn gặp anh em vào những video nhận định cũng như là soi kèo tiếp theo của mình